Hello xin chào tất cả mọi người chào tất cả cô chú anh chị và các bạn à, ngày hôm nay mình có một cái uh, sự việc muốn chia sẻ với tất cả mọi người là hai ngày hôm nay thì trên YouTube và cũng như trên Facebook có rần rộ một cái chuyện là uh, cái ờ, cái cung mang thông đó là như thế nào đây mình có một cái con búp bê đây và cái con búp bê này là là chỉ là búp bê thường thôi chưa có được pháp sư làm phép và cũng chưa có có phải là là cung băng thông thì mình đưa một cái minh chứng cho các bạn thấy là mình muốn nói lên là có nhiều người thắc mắc là không biết là kuman thông à, có cái thực sự là có có có cái à, cái phép thần thông đến nỗi là có thể giúp con người mình à, có thể giàu sang hơn được hay không thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích và um, cặn kẽ và những cái điều uh, ẩn khúc giống như cũng như là những cái uh, bí mật mà họ không bao giờ cho mình biết thì các bạn hãy xem video và chờ à, bây giờ mình sẽ nói về cái cái chuyện là là um, khu mang thông là xuất phát từ đâu thì khu mang thông này là xuất phát từ ở bên Thái Lan thì ở bên Thái Lan về ngày ngày xưa thì có một cái ông pháp sư đó ổng ờ, có một cái ờ, người con gái và và khi mà có cái anh chàng đó đến học pháp pháp thuật của ổng thì ổng mới quý mến cái chàng trai đó và ổng muốn gả cái cô gái của của mình con gái của mình cho cái cái chàng trai đó cho nên ờ, cái theo kiểu là ổng yêu quý cái chàng trai đó đến nỗi là là ổng muốn gả cái cô gái đó cho cho cái cái cái cái, cái anh chàng này và khi mà hai người à, lấy nhau thì một thời gian sau thì bắt đầu cái ông pháp sư ờ, cha đó với cha vợ đó với cái chàng rể thì mới có sự xích mích thì hai bên bắt đầu mới có, mới có cái chuyện xích mích và và ông đó ông mới lập mưu ra và muốn giết cái cái chàng trai này với uh, con gái của mình hai người cùng nhau hợp tác để giết cái chàng trai này thì cái cô vợ ừ, của cái anh chàng đó thì cũng hợp tác với cha mình luôn và để lập mưu giết cái anh này nhưng mà khi mà anh này phát hiện ra được kêu bằng cái mưu sự bất bất thành á thì bắt đầu cái anh chàng này ảnh biết được và bắt đầu ảnh nổi cơn thịnh nộ lên và ảnh giết người cha vợ và cũng như là giết luôn cái người vợ luôn thì trong cơn nóng giận đó thì cô vợ đó là đã mang thai một cái thời kỳ mang thai nhưng mà em bé vẫn chưa có đủ lớn để sanh thì bắt đầu anh ấy mới môi bụng của cô vợ ra và bắt cái cô cậu bé trong cái bụng ra và bao nhiêu quốc cận thì ổng mới lên ờ, lập một cái đàn và ổng làm phép ờ, trên cái cái ờ, cái cái xác của con ổng và ổng ổng làm uh, ổng sấy khô đứa bé luôn và ổng làm phép là cho đứa bé thành một là tinh một một một ờ, kêu bằng ờ, à, một cái quỷ tinh đi quỷ quỷ quỷ tinh linh á đặt cái tên của nó gọi là quỷ tinh linh thì ổng mới mới làm cậu bé thành một quỷ tinh linh để ờ, ổng luôn đi luôn đi đồng hành với ổng mà cũng như là là là là có thể giúp ổng gia tăng năng lực để có thể làm pháp sư tốt và giỏi hơn đó là cái chuyện nó xuất phát từ đó và cái ở bên Việt Nam mình á, thời gian sau bắt đầu họ họ ờ, theo kiểu là ừ, phong trào hay là sự tham lam của họ nhiều quá thì bắt đầu họ mới bắt đầu nuôi cu nông cu mang thông thì cái cu mang thông đó là chỉ để dành cho pháp sư thôi vì họ cái người mà cung nuôi cung mang thông á, là họ có được cái cái pháp thuật và họ có được những cái cái um, cái uh, bùa phép để có thể yểm bùa những cái cái linh hồn đó và cũng như là họ họ ờ, họ giống như là họ sai khiến được cái linh hồn đó và cái và một điều nữa là cái linh hồn đó không có hại họ được còn á còn khi mà cái ờ, cái mấy cái người ờ, giàu á thì họ bắt đầu cái lòng tham của họ nhiều quá bắt đầu họ mới mới uh, mua lại giống như là họ đặt một cái số tiền thật là lớn đặt cho pháp sư làm làm cho mình một khu quan thông để có thể là mang lại sự giàu sang cho mình thì cái đó cũng xuất phát từ cái lòng tham của một con người thôi thì bắt đầu cái cái những cái người giàu sang họ mới truyền tay với nhau và bắt đầu có có được có thêm một phong trào là nuôi cua băng thông nhưng mà cái điều mà cái người cua nuôi cua băng thông á uh, mình không biết là là họ như thế nào nhưng mà đối với mình ở nhà của mình và ông nội của mình là một pháp sư là ông nội mình là nuôi um, cái gì thiên linh cái thì các bạn biết không thiên linh cái nó cũng giống như là khu văn thông vậy đó nhưng mà thiên linh cái là là một ông thầy pháp họ phải đi ví dụ như họ biết ở cái khu vực nào đó có một cô gái trinh nữ chết chết trẻ thì họ đến nơi đó và họ khai quật cái cái cái mộ của cái cô gái đó và họ chặt đầu cái cô, cô gái đó về và nuôi làm mà luyện à, thiên linh cái thì nó cũng giống như là khu băng thông thì khu băng thông là là một đứa bé còn thiên linh cái là một thiếu nữ thì cái cái tình tự nó cũng giống như vậy cho nên mình nói lên đây là mình hiểu được những cái điều này và mình nói cặn kẽ cho tất cả mọi người biết thì cái quá trình nuôi khu băng thông á, là các bạn phải phải làm phép cho nó và các bạn phải nuông chiều nó vì á, các bạn biết không khi mà mình nuôi một cái à, đứa con nít thì một đứa con nít các bạn biết không đôi khi nó nghịch nó phá mình còn rầy còn la nó được nhưng mà đối với khu băng thông thì điều đó các bạn không không được quyền phép làm tại vì á, các bạn chỉ được quyền chiều chuộng và yêu thương nó và làm theo những điều nó muốn chứ các bạn không thể nào mà mà mà mà mà có thể gầy la hay là uh, áp đặt nó làm bất cứ chuyện gì ví dụ điều đó các bạn không thích nhưng mà điều đó là nó thích nó sẽ bắt bạn làm tại vì ở nhà mình á ông nội mình là ổng là thầy pháp thì khi mà mẹ mình làm dâu á thì mẹ mình có lao bàn thờ và thấy à, ông nội mình có đậy một miếng khăn đỏ ở trên cái bàn thờ thì bữa đó mẹ mình à, lao dọn chùi để à, đón tết mẹ mình mới không biết mẹ mình dở cái khăn đỏ lên để lao cho nó sạch cái bàn thờ thì mẹ mình hết hồn khi thấy một cái sọ người là tại vì có nhiều cái xong từ đó chứ sao mẹ mình mới tò mò và bà bà bà, bà và tìm hiểu tại vì trước lúc đó về làm dâu mẹ mình đã có thấy ông nội mình hay ngồi nói chuyện á nói là à, mấy đứa à, mấy đứa giỡn gần gần à đó là mọi người biết không là cái cái um, cái người mà nuôi ờ, nuôi thiên linh cái là khi mà họ nuôi cái con thiên linh cái đó là họ phải thề là không lấy vợ nữa nó chấp nhận làm vợ bé của cái người của cái người uh, bắt họ về đó tại vì trước khi mà họ bắt cái người thiên linh cái đó về thì họ phải có nhiều phép thuật lắm mà họ họ phải đấu với nó khi mà họ đấu thắng nó thì họ mới bắt nó về nuôi được và khi mà nuôi á thì các bạn cái người mà nuôi thiên linh cái là từ cái lúc mà họ bắt cái con thiên linh cái đó cho đến khi mà họ chết là họ không được quyền có vợ nữa các bạn hiểu không là nó không cho mình có vợ là nó nói nói giống như là nôm na là một sự ganh tị á nó không thích bạn yêu thương ai ngoài nó nữa cho nên khi mà ông nội mình nuôi những cái con thiên linh cái đó thì trước tiên ví dụ như bạn phải nói thật với nó ví dụ như giờ bạn bắt nó là bạn phải nói là ừ tao có bao nhiêu người vợ và người nào tao đã bỏ và hiện tại tao đang ở với ai ví dụ như các bạn bạn đang, đang nuôi một con thiên linh cái nữa thì bạn phải nói với nó là tao đang nuôi một con thiên linh cái đó và bây giờ tao muốn mày về làm à, vợ bé tao nữa tại vì những con thiên linh cái đó thì à, nó sẽ làm bé của cái người mà mà mà mà mà nuôi nó đó thì nó mới chịu về và nếu như mà nó chịu về thì nó mới phục tùng mình và khi mà ông nội mình á ổng nuôi như vậy thì có những cái việc á, là ông nội mình cho nó đi coi ví dụ như ngày hôm đó là là ổng ổng ổng coi coi cái gì cho ai đó thì ổng mới sai những đứa đó đi lại cái nhà đó và và giống như là lùng sục tất cả mọi góc cách trong nhà vậy. ví dụ như cái ông đó đi ông lại nhà ông nội mình ông nhờ là con làm mất bao nhiêu chỉ vàng vậy đó mà bây giờ con không biết là ai lấy và con cũng không biết là là người trong nhà hay người ngoài đấy thì cái con tiên thiên liên cái đó nó sẽ là người đi tìm đi tìm cái món đồ cho cái chủ nhân đã mất và ông nội mình sẽ là người chỉ điểm cho cái người đó và biết được là mất rồi hay là có thể lấy lại được đó là cái là cái chuyện giống vậy đó thì thiên linh cái cũng giống như uh, uh, thiên linh cái và khu măng thông nó cũng giống như nhau nhưng mà khu măng thông á thì uh, nó thuộc loại là một đứa bé thì các bạn chỉ được quyền cưng chiều nó thôi các bạn không được quyền ra điều kiện với nó và cũng không được quyền à, gầy la nó tại vì các bạn biết không khi một đứa con nít mình mình nuôi ví dụ như nó đang giận đi mình đi thì mình la nó là nó nó sẽ giấy nó không nó làm như thế nào đó để mình chiều nó và nếu như mà mình không chiều nó mình hầm hừ lại nó thì nó sẽ sợ còn á đối với khu văn thông á là bạn là một người bình thường bạn là một người bình thường thì bạn không có cái điều gì để nó phải sợ bạn cả thì hầu như là bạn phải sợ nó tại vì cái cái quyền năng của nó nhiều hơn mình khi mà nó được luyện khi mà nó được luyện thành con thiên linh cái đó là trong đó nó là một là nếu như tùy theo pháp sư họ nuôi nếu như một người pháp sư mà họ nuôi gọi là gọi là kêu bằng uh, lành á hiền á thì cái điều này nó thuộc loại là giống như nó là tà đạo rồi thì nó, à, dù hiền đi chăng nữa nó vẫn là tà đạo là là là một cái điều không nên sử dụng nhiều mà cái người mà người họ nuôi hiền á thì cái con thiên tinh cái đó nó sẽ giúp bạn nhiều hơn và nếu như mà các bạn luyện con thiên thiên à, thiên à, khuôn mang thông đó mà dạng dữ á, thì nó sẽ làm một con quỷ dữ các bạn hiểu không nó giống như là hai loại một là loại giữ hai là loại hiền mà nếu như thật sự mà các bạn luyện theo loại hiền thì nó có thể giúp bạn ở ừ, đơn giản thôi và và cái sức mạnh của nó không có đủ lớn nhưng mà nếu như các bạn nuôi nó theo cái dạng quỷ dữ á, thì nó cái sức mạnh của nó rất là lớn và nó có thể làm bất cứ điều gì mà các bạn muốn nhưng mà cái giá phải trả là rất là cao thì các bạn biết đi ví dụ như bây giờ mình nuôi một con cung văn thông thì mình cũng trả phải trả cái giá rất là cao để mình đem nó về nhà mà trong khi một con người mình dọn về một cái nhà nào đó mình đã thấy sợ khi mà mình có một cái sự hiện diện vô hình nào đó ở trong nhà mình nhưng mà ở một cái điều lạ đời ở đây là mình thấy là có nhiều người lại mang khuôn văn thông về nuôi nó là một linh hồn và một linh hồn đó đã được ếm rồi và linh hồn nó sẽ không bao giờ được siêu thoát các bạn nên biết là khuôn măng thông là một một loại linh hồn đã chết và cái linh hồn đó đã bị ếm vào con búp bê và không được siêu thoát thì tất nhiên là nó cứ quẩn quẩn quẩn quẩn ở đây hoài ví dụ như khi mà các bạn đến một căn nhà nào đó mà các bạn cảm nhận được một cái cái cái sự hiện diện của một thế lực vô hình nào đó thì các bạn đôi khi các bạn có thể cầu siêu cho họ nè các bạn có thể uh, uh, gian giái họ hoặc cho họ ăn rồi coi đôi khi là tụng kinh niệm phật hay là à, họ đọc ờ, đọc kinh thánh để cho có họ được tâm hồn họ được siêu thoát thì có thể là họ sẽ bỏ đi và họ không phá mình nữa nhưng mà đối với cương văn thông là hoàn toàn không có là họ nó đã không được siêu thoát rồi và nó đã bị ếm vào con búp bê và nó phải sống như vậy bằng cái hình hài một con búp bê và một cái linh hồn trẻ em mà không bao giờ được đầu thai làm người nữa đó là cái điều đó là là mình cảm thấy là họ cũng không có thích tuy là thường là tâm ác á, mà mình trỗi dậy khi mình nghe được những cái điều cung văn thông mang lại cho mình nhưng mà đối với mình là mình thấy như vậy là rất là ác với một một linh hồn một đứa trẻ là mình cũng không hoàn toàn chấp nhận nhưng mà đối với một cái ông pháp sư tại vì đôi khi những người pháp sư đó họ lụm những cái linh hồn mà đã mất và họ muốn luyện cái linh hồn đó và họ nuôi dạy nó theo cái kiểu của họ đôi khi là cái nếu như cái linh hồn đó may mắn gặp được một ông pháp sư hiền thì họ sẽ nuôi dạy nó thành một con thiên linh hiền để có thể dạy bảo lặt vặt trong nhà ví dụ ừ con đi đó à, coi cái này cái này cho ba hay là đi đó coi cái này cái này cho mẹ gì đó thì là những cái con con ờ, mà được tinh luyện đó thì nó là hiền nhưng mà còn nếu như mà đối với một cái pháp sư mà tà tâm nhiều đó là họ sẽ nuôi một con con thiên linh đó thành một cái con thiên thiên linh mà họ có thể cho nếu như các bạn nuôi hiền á, thì các bạn chỉ cho nó ăn uống và hưởng nhan thôi còn nếu như các bạn nuôi mà có theo kiểu thiên linh mà các bạn nuôi mà nó giữ là bạn sẽ cho nó uống máu hàng tháng hoặc là định kỳ một năm vậy là các bạn phải cắt cổ một con gà hay là cắt cổ một con bò con trâu gì đó cho nó uống máu để cho nó gia tăng cái năng lực và và nếu như càng cho nhiều như vậy thì cái sự tà tâm và cái cái cái cái quyền năng quỷ dữ của nó sẽ cao lên rất là nhiều đó là cái chuyện là trong gia đình của mình là có ông nội mình làm về cái chuyện này và trước khi ông nội mình mất là ông nội mình đã biết được là sức khỏe đã yếu rồi thì ông nội mình mới đem con thiên linh cái đó đem hai con đem hai con thiên linh cái đó lên chùa gửi lên chùa gửi và ông nội cột nó trên đó ông nội nói là ở trên đây tu đi đừng có đi xuống núi làm gì và cũng ờ, không được đi phá ai ở trên đây tu với thầy thì ông nội mình mới làm phép và cột họ họ trên đó và các bạn biết không có những cái điều á làm theo kiểu là những cái con người con nít á nó vô trong chùa nó chơi nó phá nó phấy á đôi khi nó không biết được những cái điều đó là là nguy hại và đôi khi nó sẽ gỡ cái lá bùa hay là làm một cái gì đó thì sẽ xúc những cái con thiên linh cái đôi khi là những cái con quỷ dữ ra ngoài và đó là lý do tại vì sao mà có những cái cái trường hợp xấu là bị bị quỷ ám ma ám mà tới chết không thể sống lại đó tại vì khi mà cái quyền năng của nó nó kêu bằng cái quyền năng tà tâm của nó đã lớn rồi quỷ dữ trong người nó đã lớn rồi thì cái sức mạnh của nó rất là ghê gớm với sức mạnh nó ghê gớm đôi khi nó nó bắt những cái linh hồn đó về làm đôi khi mà nó giết bạn đúng không nó làm cho bạn chết bằng mọi phương diện nào đó mà nó có thể làm thì khi nó làm cho bạn chết rồi là nó sẽ bắt cái linh hồn của bạn về làm nô lệ cho nó các bạn hiểu không là những cái điều mà thiên linh cái mà nói chung đó là là cu mang thông là nó nằm trong cái dạng là thiên linh luôn đó các bạn nhưng mà cái kia gọi là thiên linh cái là nó là một một con thiên linh là nữ và cái này khu mang thông là nó một loại thiên linh tinh nhỏ đó thiên linh nhỏ đó các bạn hiểu không thì mình quen nói thiên linh cái cho nên mình sẽ nói vậy để cho các bạn hiểu được cái cái cái cái cái, cái, cái câu chuyện mình muốn nói đó à, là nếu như mà mình muốn nuôi thiên linh cái tại vì đối với mình là nuôi thiên linh thì chỉ dành cho pháp sư thôi giống như khi các bạn nuôi một đứa trẻ thì các bạn phải có cái sự kêu bằng một cái, cái sự nể trong cái cái con người nó giống như là mình mua nuôi một đứa con đi thì nó phải sợ mình các bạn hiểu không nó phải sợ mình mình mới dạy được nó còn nếu như các bạn mà nuôi con thiên linh cũng vậy thì các bạn phải có quyền năng và các bạn phải trị được nó thì các bạn mới nên nuôi nó còn mình là một người dân bình thường mà mình chỉ uh, thỉnh ờ, theo kiểu mang nó về và chăm sóc cho nó ăn thôi thì các bạn không có cái quyền năng gì để làm cho nó sợ cả và nó biết được điều đó và nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều ví dụ như những ông thầy những các bạn biết không những ông thầy nuôi nó thường là không phải cái gì cũng cho nó đâu các bạn đôi khi là nó đòi cái đó đó mà thầy thương thì, thì thầy sẽ cho còn thầy không thương thì thầy sẽ đánh các bạn biết không thầy đánh bằng phép là là họ có có cái bùa chú bùa thuật thì đôi khi họ vẽ lên một cây à, cây à, một cây kiếm hay một cái cái cây gì đó hoặc đôi khi là một cái tờ giấy họ sẽ đánh hoặc đôi khi họ chỉ chỉ thổi vậy thôi họ chỉ đọc cái thần chú và họ thổi vô vô, vô nó thôi là, là nó đã đau rồi cho nên là cái đó là giống như là một khi mà ba mẹ mà cầm roi đánh con gì đó thì cái người thầy của đó cũng như vậy là khi mà họ đánh những cái con thiên linh đó là họ phải dùng bùa phép mà họ đánh nó là nó mới bắt đầu nó mới có cái sự sợ và sự nể và và ông thầy nói gì nó mới nghe còn nếu như đối với mình mình là một người bình thường thì mình nuôi thiên linh đó là chỉ là phục tùng nó thôi và sẽ có một ngày nào đó mình phải phải um, theo kiểu là sẽ có một ngày nào đó là mình sẽ sẽ bị nó giật ngược lại tại vì mình không có quyền năng gì cả giống như giống như là là các bạn nuôi ờ, nuôi một một con cọp dữ vậy đó khi nó còn bé là nó nó sợ mình theo kiểu nó không phải sợ mình mà nó quý mến mình nhưng mà khi nó lớn rồi nó đủ quyền năng rồi nó đủ sức mạnh rồi nó sẽ quay qua ăn thịt bạn bất cứ lúc nào và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cái video này lên đây cho những ai đang tìm hiểu về cưu băng thông và và cái cái tiểu sử mà cưu băng thông nó xuất phát từ đâu cũng như là những cái lợi hại của khung băng thông mang lại cho tất cả mọi người cái video Minh sẽ chấm dứt tại đây và Minh sẽ làm một cái video riêng nói về những cái điều lợi và hại và những cái điều mà Pháp Sư không bao giờ nói cho tất cả mọi người biết và cái điều đó là chỉ là những người trong trong cái lĩnh vực đó và mình là con cháu của những người đó và mình sẽ nói cho tất cả mọi người biết là những cái lợi và những cái hại mà mình nên hay không nên nuôi cua măng hồng nhé hãy đón xem video sau cảm ơn các bạn hãy đăng ký subscribe kênh để nhận nhiều video hơn và hãy bấm um, cái nút chuông để khi mà có video các bạn sẽ là người đầu tiên xem video của mình cảm ơn hẹn gặp lại bye bye nhớ like cho mình nha